Hello, chào mọi người, hôm nay mình sẽ xem cùng tầng 5S Đâu rồi, mày đâu rồi? Đây đâu rồi, có chó trên nè à. Tụi mới thấy mày mà Tầng 5S đây rồi Qua đây Toàn Tao mới thấy mày đi ngang qua tao nè Nè à. Rồi có cái rừng hưởng nè Lấy đưa cây kiếm chửi tao cái kì... sao mày lấy hết sao lấy hết rồi nè có cuốn sách nè đọc với mày trả đây lấy cái lương heo luôn xin chào các bạn hiện tại mình đang quay cùng tầng năm mét sẽ thực hiện series Minecraft đi kiếm chó này sao mình lên sinh tồn sao sáng tạo kỳ vậy mà sáng tạo tao sáng tạo kỳ vậy tao đâu ai lắc rồi vô lại ơi vô anh chấm nét gì nè à cứ vô lại nó vậy á tao mở lại xong à giờ lại mấy lần nó vô à từ từ vô lâu bị lỗi mấy cái rồi tao mới tham cho trò chơi rồi thấy mày rồi đừng đi nha mày lấy gỗ này mày lấy vợ phải không giờ thì tôi tại sẽ đi săn đi kiếm gỗ à, chó hả chó sao ấy lấy thịt trước đi à, ờ có cái hai mine nè xuống đi à, đi à, giết giờ phải đi giết nó rồi ở gặp ma rồi chết đi chết đi còn ờ, con ma trâu quýnh thì đéo chết quýnh thì đéo chết kìa à, chết rồi nè xương nó thịt gì không sắt nè Echo rồi có nến ở đây không ra ngoài đi tay tối quá à, lấy hàng đi sao nó echo hoài vậy ta đầu tiên bắt mấy con chó lại chó ta lấy xương thùng phục nó kìa ừ. Thôi giờ mình giờ mình đi ra ngoài đi Dạ rồi Mày cầm đá giáo hả Toàn? Ờ, đá đó rồi Thạch giáo đồng phải không? Có 10 cục rồi, còn có 10 cục Tắt nướng nha Sai echo rồi Rồi có táo táo ờ, Ủa đâu rồi? Tao đang đi ờ, kiếm ờ, cái hàng nào mới cái táo mà cái cao kìa. Có thịt chim bê không? Có, hai miếng thấy một mực rồi một mực làm gì để lấy cái cao về nhà sao mày nó da sống lâu quá vậy tao quýnh nãy đéo chết nay cô à, hình như mình lạc nhau rồi Trời phải kiếm uh, kia trước Hình như bị lạc rồi F3 Nghe tiếng ma kêu Tao cái hàng cũ rồi mày đâu rồi qua giường tao máy nè hả tao trên dưới duyên ngồi lại gì đem thịt về cho các thằng cờ hó tại nãy chuyển chuyển qua máy máy năm năm năm chuyển qua máy bảy à, tại lâu lắm rồi chị nói được Không biết nó bệnh nghèo. không à, giờ phải ghi chi tìm toàn 5S ơi táo kìa chó sói kìa giết nó không mày quýnh là chết á mày coi này hả cái này cô gọi ra nha đây cái trong cái gừng nào nè hello hết hết thực phẩm rồi tên, ừ, tên gì ừ? tên gì nó sủa đâu gà tên gì nói nghe tên gì bé không có tên ta chờ kiếm đồ định cư nhà đi nó sợ sói này bày ờ, đàn lắm em thịt về chết đói rồi mẹ ơi à, đâu à tao ở thợ đồ đâu ta 60 sau 64 Size 10 size 4 hả? 69 69.30 14.0 69 hả? Trăm mấy rồi, à, 69 á. nó đổi rồi mày ơi. Mọi người. 69 gì nữa? 74 ngàn đúng không? Nó đổi nữa rồi. 20 âm 22.1 trên sạc 15.2 Tối rồi giờ nhìn cư ngủ mày ơi Đào ở nhà ở đỡ đi Kìa chỗ cũ ơi Mày đâu mày không nhớ đường hay thiệt đó rất kỳ vì sao nó cái echo từ khi echo nó ra là này bị hoài luôn á nhân viên dân làng đâu ra nhân viên dân làng đâu ra ờ, ở đâu có nhân viên dân làng đâu mà léo que cái tao giá luôn rồi còn không rồi rồi rồi Rét nhiều lắm đây, Tao hang đây Ma kìa Má này vậy tao Thì đang ở trên cái cây cái, cái nhà đâu rồi Sao nhà trên đây luôn rồi Không qua một hai một hai ba ở đây không có những zombie nào luôn bảy nhà bị lộn để tao làm clip này coi đạn mệt quá tôi uống nước ừ. rồi ừ. mà cái táo rồi Thầy nó có sói quýnh mà Cảm ơn nó, nó chỉ này dùm tao luôn nè Tao, nó chỉ hai dùm tao nè chạy với zombie mà cung một hit đã chết rồi tôi đi thì bắn mở mà cung rồi thạch cho tao mà lấy hết giá luôn ăn hết rồi ồ oh, thấy có đuốc nè que nữa Nhã Nhã đúng rồi Nhã Nhã Bình á tôi chơi mắt thầu chơi chứ que à? Đi chào hả Toàn Ờ nhà chết phải được một nhà Tao ra là tao ra tới rồi nè Đập nhà xây nhà ơi xây bên đây đi Nước không? xây nhà hai ngăn luôn à đứa đứa ở bên không xây chung ở chung mày là chuyện bảy bất công lắm đó đứa ở cái nhà đó ờ, ờ, nhà mà đã biết tao xây nhà tao vậy nè kiếm cầu quá. Đấy các bạn chỉ tạo vô chết đây nè Đấy, cái núi này chứ đâu Đợi, cái bên nhà không biết luôn bên luôn, tao thấy Diện coi tà độ nữa Là có ba trái táo Trời ơi, mày đặt bằng trái táo đây hả? Chiếu, Hàn Quốc kia không? Rồi. Dạ. Bố mẹ nào không có bố mẹ nhau nha. Ê, giờ tao bánh cái gì cũng được không? Ừ, mà không. Cái cửa này không mất kính chút nào á. Hay giờ hạt tại à mày Correct luôn Correct học con chó sói đi chỉ mà sườn đi Dù mà vậy là kiếm được cầu nè Má Sương Bắn đâu kìa Đéo chết kìa Lắc quá được chưa à tao gần chết rồi nè rồi nhà đâu rồi à? đâu đây à có đèn sáng má cắm đèn đến có lợi rồi nè đợi tao dắt cái giá rồi nè quay về đây nó mạnh quá ủa má bạn này mạnh kìa nữa về cuối lao coi rồi hó về cứu tao mày ơi mày xin chiếc nhà chưa Tôi còn một máu một Hả? Má, sáu quýnh thụ rồi, sáu quýnh thụ rồi, hên quá Rồi, tôi nhảy xuống cây tôi chết rồi Quận 6 giết mẹ rồi Có xương không? Quận 6 ăn nằm có xương Ủa đồ ai nằm đây à? Tao gom giáo rồi Của tao á Đồ của tao trên cây á Ờ hết hồn tử ma lấy gỗ chưa lấy gỗ chưa rồi xương nếu có ờ lên đến quên đến đánh heo rồi mất cái cúp mẹ rồi cấp nào tôi thấy dưới đó để kiếm miếng mày ấy tôi có xương phải xương ở ờ, quận sói rồi lồn có gì mẹ xe nhà đi để xe nhà đây bắn ờ, soi bắn soi lại bạn trẻ phải kiếm được mấy cục thịt nữa mấy rồi, ờ, mấy mấy con cù nữa rồi xong rồi có để cái thịt đúng không nha rồi heo kìa để cho nó ở đâu mới tiêu kịp xây nhà đi để xây này xây nhà đó tôi vô nữa ấy tao vô nhá. mà tả nhà ba đi chỗ nào mày vô tám mấy chị vô cho nghỉ mày ơi sao hả ơi đưa thịt coi mày biết đâu thịt thịt thịt cho chỗ tao tin là chỗ anh hả đợi dạ. ờ, đó con đi giết ờ, mấy con ma nhìn ờ, Africa nè Hồi phục rồi chưa? Rồi, giờ giết con ma xương nữa Thì đánh dấu nhà tao Máy nổ Ripper Mà tao không nắm máu gì hết Ripper mày yếu quá bản này mạnh lắm mấy con bản này gặp ma là chết á ở lớp bơ nó dưới đâu à? kìa mà nổ dưới đâu kìa à, quýnh đó quýnh đó con nó con bốn vậy tao giỏi nhắn về tao đấy biết tao chỉnh phim chút đi tao chỉnh phim hay là chỉ em nhện dạ tao quay phim mà nó hái nha mày kêu tao ghi dùm kìa Trời ơi sợ chó mày ơi nó sợ chó mà sư sợ chó nhả bằng nhả luôn ờ, hay quá hai con một chết chết về con ơi đây đây đi mày hả ừ con nhìn lại anh. anh à, điều này không ngủ luôn đây con quýnh nó con mày bởi nhà như kiếm kiếm cù mà ngủ được mày ơi giúp nữa giúp nữa giết nữa đã có con dưới kia mà không chịu thấy nữa lại là zombie thưởng cho thằng cục thưởng cho thằng cục mẫu ghê quá hai tên nốt quốc rồi hai tên nốt với nhau rồi tên núi là có gì ở đây không rồi ờ, hai tên nó quất nhau để ra con chó sói con Vì sao chó con chó con đi theo mà đi theo mẹ hả sao nó là cao cái gì là cao con ma này sợ sợ má xương mày ơi dạ, chó sợ sợ má xương sợ à, còn sói đây nè con chó theo lưng ồ mình giết heo ma nổ kìa nó sẽ biết ma nổ này hả tao đứng kế bên mày nè

Đây mời hết thì có không bằng. Rồi, bao chó. Lên em ơi. Lên cây rồi đúng cái đầu coi cho chết đầu chết cảnh này. Lắc rồi ta. Không vào nó Vô mấy con bò nào ông đi Ờ, vậy rồi Ấy, mới biết gì mà Ờ, tôi ổng có đâu ra Đó, không? Tao làm đâu Thôi, vậy sao tao không vợ? Mày chưa tao đi đâu Em mới ăn sợi Chi nó nhanh rồi Rồi, rồi chính ta nó bắn Rồi, cho chạy xuống đi chết dạ, dạ, dạ bay không tội chó nó siêu lên bay không chó tao muốn đi bộ chó tao bay không không có cầu sao ở mày à, thấy rồi bay một trai mới nói xong đó à bốn tay luôn với cầu em về nhà ai chó tao bằng tết má cầu nhiều dữ vậy ở đâu à

giờ bắn thôi rồi chắc bây giờ chúng ta luôn nó chắc mình đang mạng trước nha đang mạng trước thì xì bắn đi trước thì cộng cộng mạng hả ờ rồi nó sang được sao đi nữa một chai đúng không chạy cũng không xị gì quá vậy ai sao một chai hả chạy rồi cù gì nó mày ơi làm mấy farm chơi mày ơi chết mẹ rồi bị đứa thấy bị dài ta xong mà sao nằm đâu không để cát coi má lộn gì không chơi mời? cái gì lộn má bây giờ đang đang tao đây rồi cát này quan trọng lắm tao vô đây canh rồi đây kia nè ờ đủ má ngập lén nữa rồi Nhảy cái đầu lên mày làm gì năm như là quái vậy hả em như là bắt quái vậy bắt quái. mày làm gì vậy hầm mina nè đừng dẫn gì mẹ hầm có cái đường dẫn gì nhảy đâu biết tao nãy nhảy muốn chết nè trước con này đi Đúng rồi. À, đây nè có cầu chưa mấy mấy cầu cầu tao bo bo đưa chó đậu ly kìa canh này hoàng đậu má thằng luôn canh phải cà đó không ghê rồi rồi lỏ rồi nhạy còn một máu nữa thôi sẽ chết tôi đi cẩn thận vào đâu người ta nhìn hết đá à trời bảy ta chín thôi chơi chứ để chú ơi Nói cho tao, ai cũng nói là giọng được không? ở đâu uống má tố thằng lường lắm tố chết rồi ở nhà đi đi về đi về nhà đi hủy tin đó con thủy tinh là phải ở đây cái con này đủ mới lóc chỗ thì chứ con tao nhỏ nhỏ hơn mà nó lắm nha mày hủy tin này nè không á sao kiếm được cụ chưa dạ. tao có đi đâu rồi có cụ tao nhà giữ nhà mà cứng rồi ưng ừ, chắc một được rồi đó chấp hai chúng mình làm sao ơi dừng lại à ngân ngân ngân phím được rồi đó Ê, nhiều chó lắm chó mà kiếm tiếp mày gì tao dẹp phim rồi má quyền thắng gì bị tội chắc phải về rồi chắc thằng mẹ quay ờ rồi đủ má nó nữa đó đó bắn chặt nữa mẹ quay ơi thôi bắn gì nữa thôi nghĩ đi điếm nữa thôi vậy thôi để giờ nữa ừ đủ má cái nó mẹ gọi gì nữa quen luôn lao thì đóng